à, do là hôm nay là ở dưới á, là 20 tây tháng 12 nha cô chú anh chị và là ngày à, tổ của thợ hồ nên à, mọi người làm à, các à, các anh các chú làm à, gì nè làm giờ đứng luôn nên bây giờ à, sẵn tiện rồi ngồi à, để cúng tổ luôn nên nghỉ sớm bữa 4 giờ rồi giờ mình sẽ vô nhá thì hồi từng rồi đó cô chú anh chị quay đó sát đó liêm à, góc trên đó đó à đó như cô chú anh chị thấy cái góc cột tốt trên đó không là hồi tuần rồi đó là mình xây được khúc dưới khúc sau giờ mình xây luôn mình đổ xuống để tuần sau sẽ tiến hành ờ, làm tiếp cái phần ờ, lợp lợp ton đây giờ đi mé này trước đi đi dài lên đây cái đây là cái phần trước đây là đổ cái này là làm cái máng sói nè cái ở trên ở trên đây là cái máng sói nửa máng sói nước sẽ chảy ra đây còn cái hàng rào ở ngoài nữa với uh, giả lại uh, à, tầng này á uh, cô chú anh chị à, đi là đi đi đi từ đi rồi nói cho bước từ từ thôi đỡ luôn tầng này á phước cũng uh, vừa mới uh, thương lượng xong với uh, anh em nhóm đội thợ uh, phán cho họ luôn mà đội khác nha đội trước uh, họ ăn 98 triệu nên uh, phước uh, không có không có cancel ở quên cancel không, không có khả năng uh, cancel họ nhưng không có khả năng á nên uh, đã liên hệ với một nhóm khác thì à, họ chỉ có ăn có 78 triệu thôi rẻ hơn 20 triệu là tuần sau bắt đầu thứ hai nha ngày mai chủ nhật thì họ sẽ vào và tiến hành à, khảo sát phải mình anh à, coi không làm luôn rồi họ à. sẽ chấm hàng rồi bắt đầu bắt đồ mấy cây mấy cây cái đà cái kèo gì đó nói chung là phước cũng không có gạch mấy cái loại đó nữa ừ. nhưng mà họ sẽ tiến hành lọp đó tại bữa nay cũng dỗ tổ nên là dỗ tổ thờ hồ nên họ cũng không có vào làm chừng nữa là mình sẽ có cái hàng rào tới mé này luôn nè tới cô chỗ chiếc xe nè hàng rào tới đây hàng rào một m sáu đây là bốn cái cửa sổ dàn cửa thì hiện tại phước cũng à, đã à, liên hệ và ngày mai thì phước sẽ đi vào và đặt cọc cho họ đặt cọc trước 10 à, triệu thì bao gồm là 10 cái cửa sổ một cái cửa một cái cửa chính là cửa bốn cánh với một cái cửa hậu ba cái cửa nhà tắm mình sẽ dàn cọc họ 10 triệu thì uh, cái giá của nó là khoảng là 50 triệu rồi qua Tết để cho họ làm trước á qua Tết mình sau khi lợp xong tuần sau là lợp xong rồi khoảng 28 29 Tết là lợp xong rồi Phước có thể uh, gán tranh thủ sau khi vợ Phước sanh xong à, Phước đưa vợ Phước về rồi Phước sẽ quay trở lại đây để cập nhật tiếp vào ngày mấy ngày cuối đó có thể là mùng 1, mùng 2 nếu mà không kịp Phước cũng dẫn vào và cập nhật cho cô chú anh chị tiện theo dõi còn qua qua tết thì mình sẽ bắt đầu là gắp cửa vô gắp cửa vô mình bắt đầu sẽ tiến hành tô rồi bắt đầu là sẽ à, nhờ cô chú thêm cái à, kinh phí để mình ốp gạch bước chắc ốp gạch lên một mét tám á và đóng lau phong luôn đi xích xích lại đây Đây giờ mình à, sẽ vào nha, cái này là cổng sau, ở bên cửa sau cửa sau ở đây nó sẽ có cái hàng rào nữa bắt đầu mới vô cửa sau đây là cái uh, ờ, mình đi từ sau nha từ sau sau vô thì nữa sẽ có cái bàn ăn ngay chỗ này bàn ăn rồi đầu là cái bếp rồi cái kho nữa mình uh, sẽ cán rồi mình uh, lót gạch nữa đó bên đây một bên là cái cửa để dùng làm cửa nhà tắm một bên là cửa để kho mình sẽ dùng chữ L L ôm cái để uh, nó đỡ tốn diện tích rồi đi qua chừng chúng cái này nha Liêm còn đây là ừ. cửa bờ ngang một mét tám đi tham quan từ từ cho cô chú anh chị dễ ờ, theo dõi đây cái gian trong đây là một khu chỗ này rộng thiệt đây một khu giường thì uh, mình sẽ để giường cặp dài dài dài dài dài nhà tắm đó đầu ra nó xéo xéo đó không nữa mình sẽ lập cái máy xuống ừ, nó có độ nghiêng rồi để cho Tóc cường lên mét 8 cho nó sạch sẽ dễ vệ sinh Lần trước mấy ờ, mấy chú ờ, đang ờ, nhậu rồi thôi giờ mình ra ra mé sau để luôn đi ở trước còn khu nữa khi nào tuần sau lợp xong rồi Phước sẽ quay trở vô cập nhật cho cô chú anh chị xem giờ thì mình ra đây đi ra đây cho nó thoáng mát nè dạ à, rồi bây giờ Phước à, xin phép à, cập nhật cái danh sách à, mạnh thường quân của tuần vừa rồi từ ngày 15 à, tây tháng 1 cho đến à, ngày 22 tây tháng 1 năm 2022 và cũng là tuần làm thứ bảy và của máy ấm dưỡng lão thì Phước cũng xin phép cô chú anh chị cho Phước đeo khẩu trang nhé tại nhiều khi mới nói nhiều khi các bạn nói trong nhà tại sao Phước đeo khẩu trang tại vì cái mặt Phước đang bị dướng ứng á nên là cậu ấy gãy ghê lắm cái này là bước à, tôn trọng tôn trọng là người nhìn xấu phải che đi trước tiên là Phước à, sẽ cập nhật cái quỹ hồi từng rồi nha quỹ hồi từng rồi thì mình còn là 70 triệu 579 ngàn đồng và sau đó thì à, à, mình sẽ lập cái danh sách à, cập nhật của từng này rồi sau đó mình cộng vô rồi mình sẽ à, trừ ra cái khoản thu chi đầu tiên á là chị Đoàn Thí Liễu và số thứ tự à, tiếp theo là 233 nha chị Đoàn Thí Liễu ở Dũng Tàu hỗ trợ 20 triệu chị à, Vi Vi Lê ở Na Uy hỗ trợ 10 triệu gia đình cô Nguyễn Thị Kiều Hạnh ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu ba. gia đình cô Nguyễn Thị Kiều Thanh ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu ba. gia đình cô Nguyễn thị thanh tâm hỗ trợ ở mỹ luôn hỗ trợ 2 triệu ba em trung lâm ở mỹ hỗ trợ 2 triệu gửi chú nguyễn tấn phát ở úc hỗ trợ 8 triệu anh khu quang ở mỹ hỗ trợ 400 usd đổi lộn 200 usd chứ là anh khu quang ở mỹ nha 200 usd chị nguyễn thị ngọc dung hỗ trợ 1 triệu chị Tạ Mỹ ở Mỹ hỗ trợ 200 USD chị Julia Matt ghe ở Mỹ hỗ trợ 1.000 USD bạn Hoài Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 500 USD anh Phú Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 300 USD chị Phụng Đỗ ở Mỹ hỗ trợ 250 USD chị CC Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 50 USD chị Hana Nguyễn Đỗ ở Mỹ chị này à, hỗ trợ 100 USD và lần này chị hỗ trợ là lần hai thì chừng nữa Phước cũng sẽ cập nhật tiếp à, thêm đợt trước chị cũng đã có hỗ trợ rồi thì đợt à, lần sau Phước sẽ xem coi bao nhiêu khi mà cập nhật lên bảng chân Phước sẽ ghi cái số tổng luôn tại vì à, cuối cùng thì mình cũng sẽ cập nhật ở đó lần cuối và Phước sẽ đọc lại và cho cô chú anh chị dò lại trước khi Phước đưa lên bảng nếu ai có thắc mắc gì thì cứ việc ờ, liên hệ lại với Phước để Phước chỉnh sửa liền tại vì đưa lên cái bảng đó thì mình đánh chữ và mình in ra luôn rồi mình dán lên chỗ máy ấm luôn rồi không phải dán mà là làm cái bảng bảng chân á như cô chú anh chị thường ờ, thấy ở trong ờ, những chỗ mà những nơi như là uh, chùa thì lâu lâu người ta cũng có hay là họ đi học mình thấy mấy cái bảng á nói chung là có in chữ vô luôn á bạn Kha Bảo Ngọc hỗ trợ 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 575437 hỗ trợ 200.000 đồng bạn mẫn hay là mân gì đó mân dương nhân hay là nhãn gì đó hỗ trợ 50.000 đồng bé Nguyễn Mai Anh ở Thốt Nốt hỗ trợ 500.000 đồng em ớt Kỳ Phương hay là Phượng gì đó hỗ trợ 500.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 90308 hỗ trợ 200.000 đồng cô Thương Lê ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu chị à, Vana Lê ở Mỹ hỗ trợ 2 triệu và chị này có nick Facebook là Thu Dân Lê người đại diện hay gì đó bạn Thái Thị Hương hỗ trợ 200.000 đồng anh hay là chị hay là cô chú gì đó tại vì Phước nhận được à, chị có ghi à, là Trần Thị Ái và Trần Văn Sinh hỗ trợ 3 triệu chắc uh, hai người này là hai vợ chồng nhưng mà Phước không biết là anh hay là chị hay là cô hay là chú nữa nên uh, tạm thời Phước ghi là anh chị nha chị Trúc Hoàng ở Canada hỗ trợ 50 Canada thì ờ, do là chị gửi qua bên ờ, chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng nên ờ, khi mà họ chuyển vào thì còn chỉ có 850 ngàn nó chắc nó thu phí gì đó chứ nếu thường em đổi là chắc được khoảng 900 ngàn thì cái nào em nói rõ cho chị biết nha Quỳnh Trần Minh Chí hỗ trợ 1 triệu chị Lai Hiếu Thi hỗ trợ 500 ngàn đồng thì tổng cái số tiền hồi à, từng rồi từ ngày 15 tháng 1 năm 2022 đến ngày 22 tháng 1 năm 2022 thì Phước nhận thêm được là 120 triệu 400 ngàn đồng à, thì do là từng rồi Phước có nói là cần một cái số tiền rất là lớn à, 98 triệu để à, lập ton thì như nãy cô chú anh chị à, ở đầu clip Phước cũng đã có nói rồi là tuần sau ngày mai là thợ vô và bắt đầu à, họ sẽ à, à, hàng rồi à, À, như là bắt kèo hay là mấy cái kèo hay mấy cái đà gì lên thì sau đó thì thứ hai, thứ hai họ sẽ bắt đầu lợp lợp cho ờ, tới khoảng 27 28 tranh thủ để cho xong trước Tết thì tổng cái số tiền à, quỹ và từng này luôn cộng lại là 190 triệu 979 ngàn đồng à, trong đó đó thì à, Phước bán cho cái đội mà lợp ton là 78 triệu như phước nói ở cái clip trước là đợt rồi Phước ờ, có liên hệ một cái đội thợ kia họ ăn tới 98 triệu tuy nhiên sau ờ, một tuần nay mình ờ, liên hệ với cái đội khác thì họ bớt được họ biết đây là máy ấm dưỡng lão và làm từ thiện nên họ giảm đi tới 20 triệu là còn có 78 triệu thôi và Phước đã phán cho họ luôn rồi bây giờ mình sẽ tính cái phần thu chi nhé thì tổng cái tiền công à, thợ bốn phụ là 16 triệu 800 ngàn đồng ở đây thợ thì Phước trả một ngày là 400 ngàn không có bao cơm tại vì đường vô phong điện đi rất là xa những à, anh em ở xa làm thì Phước trả thợ là ngày 400 ngàn còn phụ là một ngày 300 thì à, công từ thứ hai đến thứ bảy là 6 ngày thì 8 người là 16 triệu 800 thì tuần sau chắc có lẽ là cái à, phần công này sẽ có thể giảm đi tại vì Phước à, cho họ dời ra đằng sau tô thợ với phụ thì uh, thợ sẽ tô cái phía sau sau khi lọt xong mình mới uh, tiến hành tô ở trong tô trong thì nửa ốp gạch Phước sẽ ốp trước rồi tô sau để cho nó liền luôn cái cái phần mà gạch đó cho nó đẹp rồi tiền công là 16 triệu 8 nha à, phần vật tư họ từng gọi làm là 27 triệu 300 ngàn đồng thì tổng cái số tiền cộng lại luôn chung với cái phần phán à, của 78 à, triệu tiền à, à, ton là 122 triệu 100 ngàn đồng kèm theo đó là cái à, Phước à, ngày mai Phước sẽ đi à, dàn cọc à, cửa sổ thì bao gồm tổng cộng là 10 cửa sổ ba cái ba cửa nhà tắm với một cái cửa hậu ở phía sau và một cái cửa bốn cánh lớn ở đằng trước thì tổng cái số uh, tiền uh, là Phước hỏi người ta luôn là gần 50 triệu thì họ tới là họ sẽ vào đo nhưng mà khi họ đo xong rồi mình sẽ cọc cho họ để họ qua Tết họ vào gắn thì bây giờ ngày mai Phước sẽ cọc cho họ là 10 triệu nên hôm nay thì sẵn là Phước uh, trừ luôn để mai đưa cho họ rồi tổng cái phần chi hết luôn nha à, đến ngày hôm nay là của tuần này là 132 triệu 100 ngàn đồng thì mình lấy 190 triệu 979 ngàn mình trừ cho 132 triệu 100 ngàn đồng thì còn là 58 triệu 879 ngàn đồng đó là cái số tiền quỹ hiện tại Phước giữ và mình đã xong được cái phần uh, à, ton lọt nè cái phần uh, cửa sổ thì mình cũng đã dàn cọc rồi chỉ cần thứ ba mấy triệu nữa thôi thì tuần sau làm nữa với lại Phước nghĩ số tiền còn 58 triệu 800 mấy này thì mình có thể là vừa đủ để làm được cửa sổ thì bây giờ mình bắt đầu mình thiếu tới cái phần phần gì không ạ à? phần uh, à, à, gì nè à, đóng lau phong và lót ốp gạch ốp gạch thì à, chắc có lẽ mình sẽ đi trực tiếp đến ngay chỗ nơi sản xuất để mình à, hỏi giá cho nó rẻ còn nếu mà mua ngoài thì luôn luôn nó sẽ mắc hơn rồi còn cái phần mà lao phong thì nếu mà cái đội đóng đóng cái đội mà lấy là họ lợp trần nhà đó họ lợp nó đẹp nó đẹp nó ok luôn và à, giá họ có thể bớt như vậy thì mình sẽ liên hệ họ tiếp để họ đóng lao phong cho nó rẻ và nhờ họ đi điện nước luôn nói chung là cái nào rẻ tiết kiệm được thì mình cứ tiết kiệm à, Phước cũng à, nói cô chú anh chị như thế này thì những cái phần nào á, mình gom vô máy ấm chẳng hạn như thay vì nhiều cô chú anh chị á, cứ ờ, nghĩ là thấy thiếu uh, thiếu gì nè muốn uh, hùng muốn hùng chẳng hạn như muốn hùng uh, gạch hay là muốn hùng uh, lau phong nhưng mà muốn hùng riêng cho cái phần đó thì phước cũng uh, xin phép nói thế này hùng cái nào á, thì cuối cùng phước cũng đưa vào một cái bản chi âm thôi tại vì uh, dù, dù là tượng Phật hay là những bất cứ cái gì điện nước thì Phước cũng sẽ làm một cái bản chi âm duy nhất hết tại vì ở đây là máy ấm dưỡng lão thì nó là của chung hết nên phước chỉ có ghi chung vô vậy luôn để cho tiện chứ mình không có phân ra ừ lúc đó là cô này à, hỗ trợ à, chẳng hạn như là lao phong hay là cô này hỗ trợ à, à, cửa phước không có ghi vậy mà phước ghi vô là cái tổng tổng từng người từng người từng người thì chừng nữa khi mà xong phước sẽ làm cái bản đó cho cô chú anh chị xem để cô chú anh chị tiện theo dõi và biết được à, khi mà hoàn thành là tốn bao nhiêu tiền Phước có ghi lại hết tay chân còn mấy cái hóa đơn cũng vẫn có ghi lại luôn nếu mà ai có thắc mắc gì thì à, Phước sẽ đưa hóa đơn ra cho họ xem với lại hóa đơn đó thì à, mình mua ở chỗ mua bán vật tư họ cũng có lưu trữ lại rồi thì bây giờ à, cái tuần này cũng đã xong cũng gần Tết đến rồi vợ của Phước thì cũng đang trong giai đoạn sắp sanh thì sau khi Phước đăng cái clip này lên tại Phước muốn cập nhật cái clip này lên cho cô chú anh chị xem thì Phước đã à, Phước sẽ à, chở vợ Phước đi à, vào bệnh viện để à, khám và có lẽ là sẽ nhập viện để theo dõi luôn tại vì dự sanh là 29 Tết thì mình có thể theo dõi trước tại còn mấy ngày nữa thôi thì nếu mà Phước à, về kịp về kịp thì khi mà chẳng hạn như mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì đó Phước không cần biết thì Phước sẽ vào sẽ cập nhật tiếp cho cô chú anh chị xem để xem coi lợt như thế nào vậy nha cũng mong cô chú anh chị thông cảm rồi phước xin phép à, bye bye và hẹn gặp lại chúc cô chú anh chị à, một năm mới an khang thịnh vượng à, dồi dào sức khỏe đặc biệt là cái sức khỏe trong mùa dịch này à, luôn luôn thành công và Phước vẫn tiếp tục nhận sự chung tay của cô chú anh chị hỗ trợ cho máy ấm hoàn thành để mình à, tiến hành rước các ông bà về à, săn sóc bye bye và hẹn gặp lại à.